các anh em ờ, Ở trong clip ngày hôm nay bên cơ sở điện tử Hải Tuân sẽ đi ờ, giới thiệu cho các anh em một bộ sản phẩm hỗ trợ cho các anh em nào mà đang ờ, chơi về những bộ môn sử dụng bài lá thì đây trong màn hình của anh em thì đây sẽ là một chiếc ví ví công nghệ đổi bài giúp cho các anh em đổi bài trong mỗi ván bài thì cách sử dụng rất là đơn giản thôi tôi sẽ đi à, giới thiệu qua về con ví này cho anh em xem này con ví này thì bên cơ sở chúng tôi có hai loại màu một là màu đen và màu nâu thì uh, bên trong con ví này thì giống như là những chiếc ví bình thường thôi anh em có thể đựng tiền và quản tài sản đấy thì thiết kế bên ngoài của nó sẽ có một chiếc khe đổi bài đây này và một nút nhà bài đây đấy ví thì sử dụng bằng uh, sạc anh em chơi thì anh em chơi thì chơi rất lâu nha anh em thì cách sử dụng cũng rất là đơn giản thôi đây tôi, gần đây tôi có một bộ bài này có lá bài này anh em chỉ việc uh, cho lá bài vào khe đổi bài này đây, là lá bài vào khe đổi bài này Đấy. rất là đơn giản hỗ trợ cho các anh em chơi uh, những bộ môn như là liêng và ba cây cực kỳ là hiệu quả nhé thì bây giờ tôi sẽ đi uh, test một ván cho các anh em xem nhé đầu tiên là tôi chia bài này cách sử dụng ví thì rất là đơn giản vậy thôi đầu tiên chia bài này Đấy. lên bài này ba bốn mười bảy điểm 7 điểm như thế này thì ví dụ ờ, ván này tôi không tôi không theo tôi bỏ thì tôi sẽ làm một động tác ờ, đơn giản thôi tôi sẽ ờ, làm một động tác để ăn cắp một lá vào ví đấy. thì đấy chúng ta sẽ có một lá dự phòng để sử dụng cho những ván lần sau thì ví dụ ở trong trận này thì tôi có con ba bốn và con 10 thì tôi sẽ ăn cắp con lá 10 này đấy thì à, động tác à, cũng rất là đơn giản cái để bài chữ V như thế này nhé đây anh em nhìn này. để bài chữ V như thế này đấy đây để bài chữ V như thế này và đặt vào cửa của ví thôi đấy ví sẽ tự động hút lá bài vào thì ván này tôi bỏ đấy sang những ván tiếp theo tôi sẽ nhớ là tôi vừa ăn cắp được một lá và là lá 10 nha anh em đây chi tiết này lên bài Đó. ví dụ bạn đang có con 8 8 và con 5 thì ở đây là một điểm một điểm thì ví dụ chúng ta muốn đổi lấy lá 10 trong này sử dụng lá 10 trong này để đổi với à, ván bài này để có điểm số cao hơn thì ví dụ tôi sẽ đổi à, lá 10 lấy lá 5 này thì chúng ta sẽ được 6 điểm Đấy còn nếu mà tôi đổi là 8 lấy lá 10 thì chúng ta sẽ chỉ được uh, à, 3 điểm thôi Đấy. thì cách đổi cũng uh, giống như vừa nãy tôi sẽ để bài chữ V như thế này đây hoặc là có một cách khác tôi sẽ đặt bài ở trên ví như thế này đây anh em nhìn nhá để lá mà chúng ta muốn đổi lên đầu đây lá mà chúng ta muốn đổi lên đầu như thế này đấy đặt hơi hơi như thế này thôi một tay giữ bài một tay ờ, luồn bài xuống đổi rút bài ra Đấy. thì bây giờ chúng ta sẽ có 6 điểm cái đổi rất đơn giản thôi Đấy. còn nào ờ, khi mà không chơi nữa thì chúng ta hãy nhớ bấm nút nhả bài đây ở góc này bấm nút nhả bài để ví nhả bài ra đặt bài vào bộ cho đủ 52 lá đấy. thì đấy là cách sử dụng của con ví đổi bài này anh, anh em nào mà muốn uh, mua sở hữu con ví đổi bài này thì liên hệ đến số điện thoại trên màn hình nhé 0965 133 139 và 0965 703 999 bên cơ sở điện tử Hải Tuân chúng tôi có bên ờ, chúng tôi có hai cơ sở một là bến xe Mỹ Đình Hà Nội một là bến xe miền Đông Sài Gòn nhé anh em nào mà ở gần thì có thể đến tận nơi test hàng thử hàng Đấy, anh em nào ở xa đến bên cơ sở chúng tôi có thể ship hàng cho anh em Đấy. thì uh, cuối clip anh em nhớ bấm đăng ký kênh và chúng tôi báo để nhận được những video mới những sản phẩm mới ở bên cơ sở chúng tôi Cảm ơn kênh em đã xem.